mạch án ấy thì huyền đền sông sơn đất tốt tự nhiên cảnh thiên tạo tranh truyền trong nam việt บัดนี้ไล sắp biển mây ngài sắp biển ý mây ngài cô mặc mặc áo phơn phớt màu nào phai hai mò phượng ý, tháng xưa đi theo hầu nam nữ tân nhang cô về đồng nam lễ dân nhang tiêu cầu cầu đối chín và trầm bà gió lan sương cô cầm tới quạt cô chỉ đi lại thương các thanh ý đồng tình tình tình tình tình tình ta tình là tình ta tình tình tình tang à, à, à, đẹp lạ đẹp lùng người ở đâu ra sao mà đêm em lạ đêm em lùng đó là cô chi chi ở trong đêm sông cô mới ra tình tình tình tình là thằng trong ai mà biết đến đến cô chín sòng giúp cho cầu sao được vậy ấm lo